góp ôm đôi bờ đường đi, em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre quê hương em ở ngoài thành xóm nhà tranh em đi qua mấy sông vượt mấy đèo dẫu trèo lên đỉnh cao mây núi cũng lặng lội về thăm mọc bờ thềm xưa nhưng em không thể quên cây cầu dừa mưa rung giọt mưa cha đưa em đi học ngôi trường